Hi, Vĩnh chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về Atlas địa lý Việt Nam Nam mà mình tới 140 từ khóa để các bạn thi được à, tốt nghiệp trung học phổ thông à, về đề của sở luôn và cái này là mình tổng hợp từ các đề trước và sưu tầm từ trên mạng đó. nên nó sẽ có khá là đầy đủ tới 140 câu và các bạn có thể ăn tròn điểm Atlas rồi và chúng ta sẽ sang câu số 1 nha và đầu tiên là thế mạnh của à, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là gì là nó chính là khai thác tổng hợp tài nguyên khoáng sản và rừng câu số 2 yếu tố chủ yếu thiếu việc làm ở lòng mặt sông Hồng là gì là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế công trực Câu số 3 là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng khắp Đông Nam Á nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào thứ bốn là yếu tố tác động đến chủ yếu để sự tăng tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta là gì là đó chính là nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa nếu không có thì chọn nhu cầu chất lượng cuộc sống à các bạn à, chọn hết đáp án ABC nha và khi kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng nhanh chủ yếu là do tích cực mở rộng thị trường trường khó khăn lớn nhất của vào mùa khô ở đồng bằng sông cửu long thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn lớn sau câu số 7 yếu tố chủ yếu của thúc đẩy giao thông vận tải đường biển nước ta là hội nhập toàn cầu song rộng nguyên nhân đó chính là gì nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta phát triển nhanh thị trường uh, tiêu thụ ngày càng mở rộng thế mạnh của duyên hải đông duyên, duyên hải đa, đa trung bộ bộ trong phát triển giao thông vận tải biển so với đồng à, bắc trung bộ là gì là nhiều vũng vũng về nước sau gần hàng hải quốc tế Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích gì là tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển tốt các vấn đề xã hội và môi trường. Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là xây dựng công trình thủy lợi giao à, thay đổi cơ cấu cây trồng. Yếu tố tác động đến chủ yếu đến sản xuất vì theo hương hàng hóa trong chăn nuôi là nhu cầu thị trường. Ý nghĩa của chủ yếu việc à, chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp là tạo ra khối lượng nông sản hoặc hóa lớn và chất và chất lượng ngành công nghiệp đổi mới trang thiết bị và công nghệ chủ yếu là nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở trung du miền núi bắc bộ gặp chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản có hạn chế biện pháp đó cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng ở tây nguyên là về đóng cửa rừng ngăn chặn tình trạng phá rừng việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên có ý nghĩa là tạo là, là rập quảng sản sản xuất mới cho các đồng bào ở Tây Nguyên. Ý ừ. nghĩa của chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên là sử dụng hợp lý các tài nguyên. Chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu là do có thế mạnh lâu dài hiệu quả cao thúc đẩy các ngành khác phát triển. Nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp như Hải Nam Trung Bộ còn thấp là các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa hội tụ đầy đủ ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất công công công nghiệp ở trong du miền núi Bắc Bộ là phát triển sản xuất công nghiệp hàng hóa đó chính là ý nghĩa lớn nhất rồi mình sẽ sang tiếp nha là hai hai hai là khó khăn chủ yếu của, của trong việc phát triển chăn nuôi dịch bệnh là dịch bệnh đe dọa diện rộng công nghiệp chế biến hạn chế Điều kiện chủ yếu Tây Nguyên đã phát triển công nghiệp lâu năm là khí hậu, gần xích đạo, đất ba gian, dinh dưỡng. Yếu tố tác động đến sự đa dạng hóa đối tượng thủy sản, nuôi trồng, nhu cầu khác nhau của thị trường. Đó là việc xây dựng các cảng nước sau ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có ý nghĩa gì đó là tăng khả năng thu hút vốn đầu tư. Việc đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có ý nghĩa là làm thay đổi cơ cấu ờ, kinh tế nông thôn ven biển. Ngửa, ngửa kinh các bạn phát biểu đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay là tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng nông nông nghiệp Bắc Trung Bộ chủ yếu là dựa vào điều kiện thuận lợi đất ba gian màu mỡ mở ở trung du ở vùng đồi đồi trước núi giải pháp chủ yếu giải thích giải quyết việc làm ở đồng bằng sông Hồng là đa dạng hóa hoạt động sản xuất rồi vùng kinh tế trọng điểm là phía phía nam trung bắc giống nhau về là gì là thế mạnh phát triển hội tụ đầy đủ giải pháp tác động chủ yếu đến phát triển dầu khí là duyên liên doanh với nước ngoài không có thì chọn phát triển mạnh công nghiệp lọc hóa dầu ý nghĩa chủ yếu của việc sản xuất thủy sản ở duyên hải nam trung bộ tạo điều tạo nhiều sản phẩm và giải quyết việc làm cơ cấu ngành của ngành ngành của à, công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch nhằm mục tiêu là tạo điều kiện hội nhập vào thị trường quốc thị trường thế giới giải pháp quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên là đẩy mạnh xuất khẩu đẩy mạnh chế biến sản phẩm ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển giao thông đông tây ở bắc trung bộ là tăng cường giao thương với các nước nhân tố quan trọng nhất giúp đông nam bộ sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong kinh trong sách phát triển là gì là sử dụng nguồn thì quản người ta nghĩ trong kinh sách phát triển ba mươi là chăn nuôi tập trung nhiều ở đồng bằng đồng bằng là vì sao là vì nguồn thải sông phố thị trường rộng lớn vùng kinh tế quan trọng phía nam trung bắc giao với nhau hình như cái này cái này chúng ta đã làm rồi nó cũng đã dũng rồi nên sau mình sẽ xóa cái slide chỗ này nha Thuận lợi chủ yếu của khí khí hậu đối với phát triển nông nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ là đa dạng hóa cây trồng vật nuôi. và trò rừng ở đông bằng sông Cửu Long là cân bằng sinh thái chống thiên tai. Nhân tố của tác động điệt đến việc đa dạng hóa loại hình du lịch, tài nguyên du lịch, nhu cầu khách và trong mọi nước. Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành vùng chuyên canh canh cây ngắn ngày ở, ở với công nghiệp chế biến là tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa cao. Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn và mùa khô do địa hình thấp và mặt giáp với biển sông ngoài kênh rạch. Rồi, mình sẽ câu 43 là ý nghĩa chủ yếu của của, của um, kinh, kinh tế trang trại đối với nông nghiệp là đưa công nghiệp lên sản xuất hàng hóa. Vị trí nước nước ta nằm nằm trong vùng nội chi tuyến có hai lần mặt trời đi qua và mặt trời thiên đỉnh trong năm. Nước ta giáp với Biển Đông nên có độ không khí thế mà nổi bật của một kinh tế tổng điểm miền trung là nước ta là khai thác tổng hợp tài nguyên ven biển rừng khoáng sản với biển sau đây không đúng về đô thị hóa nước ta là phân bố đô thị đồng đều cả nước ý nghĩa của việc chiến lược của các đảo và quần đảo nước ta về kinh tế là căn cứ để tiến ra diễn tiến ra khai thác nguồn lợi lợi nguồn lợi, lợi, lợi trên biển và phát biểu nào sau đây không đúng khí hậu phần lãnh thổ phía bắc nước ta trừ đại nước bạch bài trở ra là biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ theo kinh tế nước ta là các khu công nghiệp tập trung ở các vùng chuyên canh được hình thành yếu tố này sau đây đây chủ là chủ yếu của đẩy mạnh việc phát triển giao thông vận tải biển nước ta là hiện nay là hội nhập toàn cầu rộng sâu rộng thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền trong nước ta là là, là có những tổng hợp tài nguyên ven biển và khách sạn mà rồi phát biểu không đúng về sản xuất thủy sản ở nước ta hiện nay là đánh bắt ở ven ven bờ được chú trọng không được nha không phải nha không đúng rồi rồi điều kiện thuận lợi để phát triển nạn giao thông giao thông đường biển ở nước ta là đường biển đường bờ biển dài nhiều vũng vịnh rộng kính kính gió yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở lâm đồng à, ở làm đồng bằng sông hồng lượng nha việc là đó là việc chuyển dịch cơ cấu còn kinh tế còn chậm là chỗ hai chấm đó. đồng bằng nước ta tập trung dân cư ở đông đúc là do địa hình mặt phẳng chủ yếu là trồng lúa yếu tố nào sau đây có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta hiện nay là nhu cầu quá trình công nghiệp hóa khó khăn lớn nhất vào mùa khô của đồng bằng sông cửu long là thiếu nước ngọt trầm trọng xâm nhập mặn lớn sâu nguyên nhân là sau đây là chủ yếu làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta hiện nay có phát triển nhanh thì là đó chính là thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng nhưng tuấn là sau đây tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở bắc trung bộ là đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước nước mặn nước lợ thế mạnh nổi bật của duyên hải nam trung bộ trong phát triển giao thông là vận tải biển sâu với bắc trung bộ là nhiều vũng nhiều vũng vịnh nước sâu và gần tuyến hàng hải quốc tế mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ bộ là khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bảo vệ môi trường Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc sản xuất theo hướng hàng hóa trong chăn nuôi ở nước ta hiện nay là nhu cầu thị trường tăng nhanh. Ý nghĩa của việc chủ yếu tăng cường chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở nước ta là tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn và có chất lượng. Ngành công nghiệp nước ta tiếp thu được đầu tư đổi mới trang thiết bị và công nghệ chủ yếu nhằm nâng cao về chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ gặp khó khăn chủ yếu công nghiệp chế biến nông sản còn hạn chế. Biện pháp cấp bách nhất hiện, hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là đóng cửa đóng cửa rừng ngăn chặn tình trạng phá rừng. Đặc điểm của đô thị hóa nước ta hiện nay là có nhiều loại khác nhau. Phát triển không đúng khi giải đồng bằng ven biển miền Trung ở giữa có nhiều ô chủng rộng lớn. Phát biểu này sau đây không đúng về địa lý lý nước ta là trung tâm bán đảo Đông Dương. Nơi có biểu hiện động đất đất rất yếu ở nước ta là Nam Bộ. Phát biểu sau đây không đúng về những cơ cấu lãnh thổ hay kinh tế của nước ta hiện nay là hình thành các vùng các vùng động lực phát triển kinh tế. Phát biểu sau đây không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía nam nước ta là từ mặt giấy bạch mã trở vào biên độ nhiệt trung bình năm lớn. Biện pháp được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta là chống nhiễm mặn. Phát biểu sau đây không đúng về giao thông vận tải đường ô tô nước ta là chưa kết nối và hệ thống đường bộ trong khu vực việc làm đang là vấn đề nan giải ở đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do nguồn lao động dồi dào kinh tế còn chưa phát triển cơ cấu sản xuất công nghiệp ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp hoạt động này sau đây không thuộc ngành năng lượng nước ta là khai thác vùng đất Việt Nam gồm loại toàn phần bộ phận đất liền và các và các hải đảo rồi phát biểu là sau đây không đúng với kinh tế còn còn kinh, kinh tế trọng điểm phía nam của nước ta là các thế mạnh của vùng khai thác chưa đạt hiệu quả cao nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho du lịch biển đảo nước ta ngày càng phát triển là cơ sở vật chất kỹ thuật tốt hơn nhu cầu du lịch ngày càng tăng hạn chế chủ yếu vào mùa khô ở đồng bằng sông cửu long đối với phát triển kinh tế xã hội là nước mặn xâm nhập vào đất liền độ chua và độ và chua mặn của đất của đất tăng mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của của trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội. Kim ngạch xuất khẩu của nước ta là tăng nhanh trong sự trong những năm gần đây chủ yếu là do tác động của việc tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường. Nguyên nhân chính làm cho giá, giá trị sản xuất công nghiệp vẫn như khả năng trung bình vẫn còn thấp là do do các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa đầy đủ yếu tố nào sau đây tác động tới chủ yếu đến việc việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nước ta là đầu tư theo chiều sâu đổi mới trang thiết bị và công nghệ ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ở trung du miền núi bắc bộ là phát triển sản xuất công nghiệp hàng hóa khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển tăng nuôi ở Việt Nam hiện nay là công nghiệp chế biến có hạn chế dịch bệnh đe dọa ở diện rộng dịch bệnh covid đó. việc à, phát triển công nghiệp lâu năm ở tây nguyên chủ yếu dựa vào các điều kiện thuận lợi đó chính là là khí hậu có tính chất cần xích đào đất ba gian giàu dinh giữa mình ở tây nguyên là các bạn yếu tố này sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản sản nuôi trồng ở nước ta hiện nay là nhu cầu khác nhau các với các thị trường việc xây dựng các cảng nước sâu ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu là tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư Việc đẩy mạnh đa dạng hóa công nghiệp nước ở nước ta không nhằm mục đích chủ yếu yếu nào đó là tập trung phát triển nông sản ở những vùng chuyên canh. Điều kiện mà sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển nước ta là nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp. Mùa đông ở khu vực Đông Bắc ở nước ta thường đến sớm và kết thúc muộn. Nguyên nhân chủ yếu nhất làm giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp trong cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay là tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa do nhà, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có khí hậu tạo thành hai mùa rõ ràng. Loại gió nào sau đây đây gây mưa lớn cho Nam Bộ nước ta và dự cuối, cuối mùa hạ dự là gió phơn Tây Nam. Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế phát triển giao thông của tại nước ta là các dòng biển hoạt động theo mùa. Yếu tố chủ yếu tố chủ yếu nhất làm cho ngành công nghiệp biển lương thực thật cực phẩm ở nước ta có cơ cấu đa dạng là nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở những hạn đa Trung Bộ là khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhân tố có tính quyết định định để sự phân bổ dân cư nước ta hiện nay là trình độ phát triển kinh tế kim ngạch xuất khẩu của nước ta là tăng quá nhanh do với những năm gần đây không phải là phản ánh là lao động có trình độ cao giải pháp nào sau đây là chủ yếu là để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở đồng bằng sông hồng là đa dạng hóa các hoạt động các vùng kinh tế trọng điểm phía bắc miền trung và phía nam chúng ta đều có sự giống nhau về gì các thế mạnh phát triển được hội tụ đầy đủ giải pháp nào sau đây có tác động chủ yếu đến việc phát triển khác dầu khí nước ta là tăng cường liên danh nước ngoài ý nghĩa chủ yếu của kinh tế trang trại đối với công nghiệp nước ta là từng bước đưa công nghiệp nghiệp lên sản xuất hàng hóa nông nghiệp á ý nghĩa của chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ là cho phép phát triển một nền nền nền nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hiệu quả chăn nuôi nước ta chưa ổn định là dịch bệnh hại vật nuôi vẫn đe dọa đến diện rộng ý nghĩa chủ yếu của việc là phát triển sản xuất thủy sản ở duyên hải nam trung bộ là tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm cơ cấu ngành ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển biến rõ rệt và tiêu thụ chủ yếu là sau đây là tạo điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất của cây công nghiệp ở tây nguyên để mà chế biến sản phẩm khó khăn lớn nhất đối đối với trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng yếu tố này sau đây là chủ yếu làm cho kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng tăng nhanh trong những năm gần đây là quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển các tuyến giao thông theo hướng đông tây ở bắc bộ và tăng là tăng cường giao thương ở các với các nước đồng bằng sông cửu long bị xâm nhập mặn mặn mặn nặng trong mùa khô là do do là do địa hình thấp ba ba mặt giáp biển sông ngoài kênh rạch chằng chịt nhân tố nào sau đây quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ sử dụng các hiệu quả các nguồn tài nguyên kinh tế là chính sách phát triển chuyển cái gì đó cái mình bị che mất tí rồi sau cái phần này mình sẽ bỏ dưới phần bình luận nha nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chi tuyến bắc cầu bắc nên có tổng mức xả lớn phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay là gia tăng tự nhiên rất cao phát biểu là sau đây không đúng với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nước ta hiện nay là đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa loại giống là sau đây đã hoạt động quanh năm ở nước ta là tuyến phong bá cục bắc phát biểu là sau đây không đúng về giao thông nước đường sông nước ta hiện nay là tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước phát biểu là sau đây không đúng à, à lộn điều kiện về tự nhiên thuận lợi thuận lợi nhất để khai thác thủy sản nước ta nước ở, đa, ở duyên hải nam trung bộ là các ngư trường trọng phát biểu là sau đây không đúng. Đúng về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta là có trình độ phát triển kinh tế cao nhất. nhưng tố nào sau đây có tác động mạnh nhất để phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay là sản xuất trong nước phát triển đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong những trong phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là khai thác hợp lý đối với bảo vệ rừng. Cây chè được trồng nhiều tây nguyên chủ yếu là do nơi đây có khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên các cao nguyên cao việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở đồng bằng sông Hồng hiện nay là góp phần quan trọng nhất vào giải quyết sức ép về vấn đề việc làm. Điều kiện thuận lợi chủ yếu để Nhật Bản phát triển đánh bắt các phát triển đánh bắt và có nhiều ngư trường rộng lớn. Thuận lợi chủ yếu của khí hậu đối với đối với phát triển nông nghiệp ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ là tạo điều là để tạo điều kiện hóa là để uh, tạo điều kiện để đa dạng hóa cây trồng vật nuôi vai trò chủ yếu của rừng của rừng đồng bằng sông cửu long là là để đảm bảo cân bằng sinh thái phòng chống thiên tai khó khăn nào nào ở đây đây là chủ yếu đối với nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay là dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên diện rộng mục đích chính của việc hình thành hình thành các khu kinh tế ở duyên hải nam trung bộ là thu hút đầu tư trong và ngoài nước biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị kinh tế của cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên là phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhưng tố nào sau đây đây là tác động đến chủ yếu của sự đa dạng hóa loại hình của nước ta hiện nay là tài nguyên du lịch và nhu cầu khách, của khách trong nước và ngoài nước. Rồi, và đây là slide cuối cùng rồi. Và nó là sẽ đi từ câu 35 đến câu 40 luôn nha. Bây giờ là đến 19 phút rồi. để đi. Bây giờ là đến 19 phút rồi, mình sẽ làm hết video luôn nha. Các bạn, các bạn cố gắng là một ba la mà thuận lợi chủ yếu của khí hậu đối với phát triển công nghiệp trung du và miền núi bắc bộ là tạo điều kiện để đa dạng hóa cây trồng vật nuôi ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây nông nghiệp và gắn với công nghiệp công nghiệp chế biến ở nước ta là tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển bắc trung bộ đang có sự thay đổi rõ nhất chủ yếu là do phát triển việc nuôi trồng thủy sản hoạt động đồng kinh tế biển nào sau đây ở Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế vùng khai thác là khai thác khoáng sản ngành vận tải đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất nhất trong cơ cấu khối lượng luân luân, chuyển hàng hóa nước ở nước ta chủ yếu là do vận chuyển trên các các điền điện tuyến có chiều dài lớn và câu 40 câu cuối cùng luôn là nghề làm muối ở các tỉnh ven Biển Nam Trung Bộ phát triển mạnh mạnh vì ở đây có là nền nhiệt cao, ít cửa lớn, sông lớn đổ ra biển. Rồi và mình sẽ trước khi mình, mình à, tắt video mình sẽ nói bạn một xíu là là đây là những câu về Atlas thôi. Mình sẽ làm một video về Atlas là video này thôi. Mình sẽ là không làm video thứ hai nữa. Trừ khi mình làm một video mình giải thích thôi mà mình có nhiều môn quá nên mình học phân chia ra phân chia ra hợp lý nên mình sẽ rảnh mình làm môn này luôn nha vì hồi sáng á, hôm nay là thứ sáu á, mà mình đã thi môn anh văn hồi sáng rồi thì ngày mai không thi thì thứ hai là thi địa rồi nên mình sẽ đăng tối nay mình đăng luôn nha thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022 mình đăng lên luôn nha và trên đây là một là 140 từ khóa về địa lý với thi tốt nghiệp cho học phổ thông cảm ơn các bạn đã xem video xin hẹn chào và hẹn các bạn các video sau nha và trước và trước khi mình tắt thì mình nói là đây là những mình sưu tập từ các nguồn trang web nè trên Facebook nè rồi từ các đề của cũ của năm trước của năm 2021 và năm 2020 và 2019 và 3 năm rồi mình sẽ sưu tập ra và mình sẽ chọn lọc ra những câu nó dễ ra nhất và mình sẽ lấy thêm một số nguồn ở trên ờ, trên Facebook nữa nên cảm ơn các bạn đã xem video xin chào hẹn các bạn các video sau nha